Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chốt 1 phần 2 khối lượng Và ở đây mình đã đi hai lệnh rồi Và một lệnh hiện tại đang âm, một lệnh hiện tại đang dương Và lệnh GG hiện tại mình đang đánh khối lượng là 0.2 Và mình ấn bao đóng lệnh như bình thường Và mình sửa 0.2 thành 0.1 Thì mặc định lệnh GG của mình đã chốt nửa khối lượng đó là 13 đô và còn nửa khối lượng lệnh GG hiện tại vẫn đang chạy và tương tự như lệnh GG thì lệnh LU đang âm 5 đô và khối lượng của lệnh LU là 0.25 và mình ấn vào đóng lệnh như bình thường và mình sửa thành 0.15 đấy thì đã chốt 0.15 LU và còn hiện tại còn 0.1 khối lượng lệnh NU hiện tại đang chạy và đây cũng là cách để cho mọi người có thể chốt lời à, chốt lãi làm sao để đạt được hiệu quả tốt nhất